Xin chào à, toàn thể anh em thì à, quay trở lại đến môn chơi tài xỉu thì anh em biết rồi để thắng được những cái sân chơi tài xỉu à, thứ nhất là đối với những anh em nào mà làm tay cái thì phải có tay nghề và thứ hai là đối với anh em nào mà làm tay con anh em phải biết nghe và phân âm những hộp tài xỉu chợ này và vấn đề thứ ba là anh em sao tìm hiểu và áp dụng những cái món đồ chơi về công nghệ vào những cái sân chơi thì anh em mới hoàn toàn giành chiến thắng thì đến video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ đây là bộ hột báo dung về sáu mặt thì khi vào trong sân chơi của người ta hoặc là sân chơi của anh em thì anh em chỉ cần là luồn cho tôi một cái hột để báo dung về sáu mặt thì bộ đồ này gần như là tuyệt đối chuẩn xác 100% thì à, đi kèm với cái hột này là một cái thanh báo dung và nó có 6 những cái nhịp dung khác nhau để anh em nhận biết được những cái mặt nào nó nổi lên ví dụ như là một là một dài hai là không dung ba là một ngắn bốn là hai ngắn và năm là một ngắn một dài sáu sẽ là hai dài nó có 6 nhịp rung này rất là đơn giản thôi anh em có thể học thuộc này anh em có thể đánh được rồi thì à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em về cách học mẹo của những cái nhịp rung này thứ nhất là mặt một và mặt 6 nó sẽ là đối diện với nhau đây một nó sẽ là một dài thì đối diện với thằng 6 sẽ là hai dài thì anh em có thể là nhớ mặt một là một dài rồi anh em có thể suy luận được ra nếu dung hai dài là anh em biết là mặt 6 mặt hai nó là không dung thì đối diện với thằng 5 sẽ là một ngắn một dài Đấy, anh em thấy không một ngắn một dài ba là một ngắn bốn sẽ là hai ngắn nó sẽ đối diện với nhau nên là anh em chỉ cần à, học thuộc cho tôi một và hai và ba là anh em có thể suy luận ra bốn năm sáu rồi hột này thì tôi bao cho anh em thứ nhất là soi đèn và thứ hai là thử lâm châm và thứ ba là ngâm nước muối thì bây giờ tôi sẽ chứng minh luôn cho anh em về soi đèn này hột hoàn toàn là trong suốt anh em nhìn rõ không về thử lâm châm này đây là thanh lâm châm cực kỳ là mạnh anh em này còn nắp đĩa thì của ai cũng được rồi không quan trọng về lắp đĩa anh em chỉ cần là luồn cho tôi một cái hột này vào thôi và thử nước muối cho anh em này tôi chứng minh luôn cho anh em thấy là lắp đĩa hoàn toàn bình thường anh em nhìn thấy không lỗi này hoàn toàn là bình thường đĩa anh em có thể là một số anh em chưa biết cách về kiểm tra về đĩa như nào là đồ không chuyện anh em xoay xuyên qua như này là hoàn toàn những đĩa bình thường anh em nào mà chưa biết cách kiểm tra chú ý là theo dõi qua video bây giờ tôi sẽ bớt cái hồ này ra để test luôn cho anh em vài ba tiếng để anh em à, biết được cái bộ đồ này nó hiệu quả như nào để anh em à, áp dụng vào những sân chơi của anh em thì tôi nói luôn cái nguyên lý hoạt động của cái ờ, thành báo dung này thành báo dung này là sử dụng cái pin dấm mót của khiển điều hòa nên là anh em có thể mua ở đâu cũng có thể là mua được những cái pin này thứ hai là sau khi anh em luồn được cái bộ hột này vào rồi thì anh em chỉ cần bật cho tôi một cái máy báo dung này lên thì khoảng cách của máy báo dung này đến bộ hột là từ 5 cho đến 7 mét rất là xa nên là phù hợp tất cả những cái sân chơi tài xỉu anh em thì bây giờ tôi tiếp thì tôi sẽ để trực tiếp cái máy này ở đây để cho anh em biết được và cảm nhận luôn cái nhịp rung bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếng đầu tiên này một nhịp rung dài có nghĩa là sẽ có còn một thì khẳng định với anh em 100 trăm là có một rồi tiếp uh, ờ, tiếng ra cho anh em hai nhịp rung ngắn là con bốn rồi mở anh em xem này anh em nhìn thấy không rất là chính xác tiếng tiếp theo anh em này một nhịp rung ngắn là con ba rồi mở anh em xem này tiếng tiếp theo anh em này một ngắn một dài là con năm bây giờ tôi sẽ bốc hai cái hột hoàn toàn là bình thường thì bây giờ tôi sẽ test về tài xỉu cho anh em này hai nhịp rung dài anh em đánh cho tôi khẳng định anh em 100 trăm là con 6 thì nếu anh em đánh tài xỉu thì anh em đánh nục và đánh tài thì tỷ lệ về tài nó đạt cho anh em từ 80 đến 90 phần trăm mà anh em xem này ba hàng sáu tiếng tiếp theo anh em này không dung à, một ngắn một ngắn thì anh em đánh con ba thì cái này nếu mà anh em đánh về số thì anh em đánh chính xác cho tôi con ba rồi mà anh em xem này còn nếu mà như anh em đánh xỉu thì đánh nhỏ nhỏ tiền thôi hai ba năm tiếng tiếp theo anh em này một nhịp rung dài con một rồi thì nếu mà nó lên con một rồi thì tỷ lệ nó về xỉu rất là cao khẳng định với anh em là con một mở anh em xem này hai thằng nhất một thằng tam tiếng tiếp theo anh em này một nhịp rung ngắn đây một là con ba rồi thì anh em à, đánh mặt thì anh em có thể đánh chính xác cho tôi là con ba còn nếu anh em đánh xỉu thì đánh nhỏ tiền chút một hai ba tiếng tiếp theo anh em này một ngắn một dài con năm mà anh em xem này thì anh em sẽ đánh về tài tỷ lệ về tài nó khoảng 70 phần trăm cho anh em 551 tôi tiếp cho anh em tiếng cuối cùng này không dung thì là quân hai rồi thì anh em sẽ là đánh xỉu rồi thì tỷ lệ về xỉu nó cũng đạt với anh em từ 70 phần trăm tiếng này bị phản tiếng ờ, tiếp cuối cùng cho anh em này một nhịp dung dài là con một rồi anh em lại đánh cho tôi về xỉu để anh em xem cái bộ đồ này nó gần như nó đạt cho anh em là độ chính xác của nó rất là cao nên là anh em có thể lựa chọn để làm sao anh em đưa vào những sân chơi của anh em để luôn luôn anh em giành chiến thắng để anh em xem qua video của tôi mà không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình thì ờ, tôi có hai cơ sở là một ở bến xe miền đông sài gòn hai ở bến xe mỹ đình hà nội anh em nào gần thì có thể lên trực tiếp để anh em xem về những bộ đồ này còn anh em nào ở xa thì có thể gọi điện trực tiếp tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em